16 lợi ích khi niệm quán thế âm Bồ Tát. 1. Không còn tánh tham. Vì Bồ Tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác, chứ không có ý tước đoạt tài vật của người. 2. Không còn sân giận Vì Bồ Tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân có trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường dạng vật là do duyên sanh nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận ba không còn si mê vì bồ tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh có hợp, có tan. Bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó. 4. Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Khi bạn thường niệm quán thế âm Bồ Tát, bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si. 5. Không còn bị những bệnh nan y dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được chữa khỏi. Vì trong ngũ bách danh có tán tháng đức hiệu ngài, không bị chết vì bệnh ác truyền thân. 6. Không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh phổ môn, Đức Phật Thích Ca có dạy, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát. bảy Cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý. Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp, vì trong kinh phổ môn, Ngài đã phát thệ nguyện đó. 8. Cảm thấy yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào. Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm, không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ Tát sẽ che chở, làm cho bạn cảm thấy vững lòng. Do được năng lực này, nên trong kinh phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là Thí Dù Quý. 9. Được phá trừ nghiệp chướng trọng tội Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại. Nhờ vào biên nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của Ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì Ngài có năng lực phá trừ các nghiệp chướng trọng tội. 10. Được toại như sở nguyện Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh, sự nghiệp, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì Ngài có năng lực làm thỏa mãn các điều mong cầu. Chẳng những thỏa mãn về giàu sang danh lợi, mà Ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của Ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được đại an lạc giải thoát. 11. Không còn chịu quả báo đau khổ trong các đường ác, bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh phổ môn, Ngài có lập thệ nguyện các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sanh, sanh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết. 12 không sợ quỷ dữ, tà thần, tà thuật làm hại. Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật ly mị võng lưỡng làm hại. Những bùa chú độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ Tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo 13. Được chư thiên và các vị thiện thần bảo vệ bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn, không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ Tát có quy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên thiện thần. Họ sẽ vì kính phục quy đức của Bồ Tát mà đến bảo vệ bạn. 14. Được sanh dậy trong cõi Phật mười phương. Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý vì Ngài có năng lực thần thông tự tại, bì nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh. 15. Giải quan gia thích kiết từ nhiều đời trước Bạn sẽ giải trừ được những quán kết từ nhiều đời trước Quán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa Vì Ngài có đức hiệu Chúng quán tất thoái tán Nghĩa là các quán thù thảy đều lui tan 16 được công đức vô lượng. Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu Ngài, thấy được thân tướng của Ngài, lòng nghĩ tưởng đến Ngài, công đức sẽ không lún mất. Sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não đời cát cõi. Vì trong kinh phổ môn có nói, văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ. Vì biên nguyện độ sanh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sanh làm bản hoài, nên Ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi địa ngục, Ngài cũng quá hiện đến để độ họ, vô sát bất hiện thân. Chính vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có quy đức làm lợi lạc cho chúng sanh nhiều như thế, lẽ nào chúng ta không nghĩ nhớ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 gì